chào tất cả cô chú anh chị và các bạn hôm nay thì à, em Hải sẽ chia sẻ cho chúng ta à, vào trong tài khoản rau ăn à, để chúng ta nhận các cái điểm meta stream cái điểm này rất quan trọng khi tất cả chúng ta khi à, đã mua gói meta Percy hoặc là chúng ta không mua gói mà chúng ta đăng ký cái cái Gmail Hải chia sẻ rồi đăng ký Gmail à, vào trong cái, cái đăng ký với meta à, metaverse chúng ta sẽ được tặng uh, hàng tuần cái cái cái voucher của công ty voucher của meta meta stream ấy thì hãy chia sẻ màn hình để các cô chú anh chị cùng nắm nhé à, trước tiên chúng ta sẽ vào tài khoản của mình à, chúng ta sẽ vào cái tài khoản rồi chúng ta sẽ vào tài khoản đăng nhập vào tài khoản các cô chú anh chị nhé chúng ta nhập vào rồi à, có phải rằng là khi gia nhập vào thì mình đang diện xuất hiện chữ Meta versi trước ạ và hiện tại thì công ty đã gia hạn ngày là ngày 30 tháng 5 công ty gia hạn chúng ta thêm một tuần để hưởng 150 phần trăm tùy chọn nào rồi chúng chị cố gắng làm sao sở hữu cái này à, tùy khả năng của mình thì nó có bốn gói đúng không ạ gói nhỏ rất là 99 euro gói thứ hai là 499 gói thứ ba là 2499 và gói lớn bây giờ hiện tại công ty giảm xuống còn là 499 tức là 5.000 euro và gói 5.000 à, euro thì chúng ta có mua được à, rất nhiều gói thì tùy khả năng tài chính của mỗi người thì theo lời khuyên Hoài thì chúng ta nên à, trong tuần này còn một tuần được hưởng 150 phần trăm thì chúng ta nên thêm tham gia tùy khả năng có thể lên gói 99 cũng được à và đây chúng ta sẽ vào phần nâng cấp meta à ngay cái dòng màu xanh nước biển này dưới chỗ ngày giờ tháng đấy nhé các anh chị lưu ý các bạn vào đây Đấy, beta bấm vào đây rồi ấn hiện ta sẽ kéo lên kéo lên và đây là số lượng người tham gia sau chúng ta là 791.973 người Đó. và chúng ta sẽ lên xíu cái dòng này thì sẽ là xác nhận quyền sở hữu Đấy. xác nhận quyền sở hữu à, siêu dòng à, và đây có thể có chú chị thấy không ạ ở đây chúng ta có gì ạ chúng ta có 86 tỷ ảo à đấy là cái số mà voucher nó tặng mỗi tuần và chúng ta một tuần vào một lần các anh chị nhé à, và ấn vào chữ yêu cầu ngay bây giờ màu xanh nước biển đây cô chú chịu lưu ý nhé tôi ấn vào đây rồi khi ấn xong người ta nó xuất hiện lên giao diện như thế này có chữ continue và chúng ta sẽ ấn vào chữ continue một lần nữa rồi ok ạ như vậy chúng ta đã nhận xong rồi ạ chúng ta kiểm tra lại nhé kéo lên một tí xíu rồi à, và xác nhận chúng ta đã xong và nó không còn nữa cái màu tím màu màu xanh nước biển còn nữa chúng ta đã à, được nhận 86 cái vui voucher mỗi tuần và nhớ là đúng một tuần chúng ta vào nhận một lần ví dụ giờ này chúng ta nhận lúc 11 giờ đêm thì tuần sau cũng ngày này chúng ta sẽ vào 11 giờ đêm hoặc là lệch sang vài tiếng của ngày hôm sau cũng được chúng ta nhận trong một tuần à, giống như nhận điểm siêu ăn trước đây ạ và đây ạ chúng ta nhận xong rồi ạ thì à, à, ờ, tôi là hãy yêu cầu phần thưởng beta một tuần của bạn ngay bây giờ để nhận thêm những phần thưởng rất lớn là 86 và dưới này chúng ta nhận xong là cái là thông báo xác nhận quyền sử meta stream tiếp theo của bạn sẽ có trong 6 giờ sau ngoài 23 giờ tức là hải vừa nói đấy sau một tuần chúng ta vào nhận một lần đấy, là em hải đã hướng dẫn cho cô chú anh chị trên laptop nhé ở đây thì em hải sẽ xin phép được dừng chia sẻ và chuyển sang điện thoại để cô chú anh chị có thể nắm rõ hơn rồi chúng ta sẽ đăng nhập vào một tài khoản trong điện thoại để các cô chú anh chị ta cùng nắm rõ hơn lăn nhập vào tài khoản trên điện thoại rồi trên điện thoại chúng ta em phải dịch tiếng Việt nhé Việt cho các chú chị nhớ rõ chúng ta đăng nhập vào em phải làm lại từ đầu đăng nhập vào mình nó nhập vào tài khoản nhập tài khoản này rồi xin lỗi mình nhập vào tài khoản cụ thể rồi đây là 3979 rồi chúng ta nhập vào anh chị khi đăng nhập vào giao diện trên màn hình đấy chúng ta có chữ rawan và trên ngay một ngay màn hình giao diện đầu tiên nhất đăng nhập vào thì nó có là chữ meta stream và địa chỉ vào vị trí của bạn tham gia siêu dòng ngay bây giờ để tối đa phần thưởng của bạn chúng ta tham gia ngay rồi ở à, đây em Hải hướng dẫn cho cô chú chị nhé chúng ta tham gia ngay nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ kết hợp ạ à, em Hải sẽ vào trong tài khoản để lấy cái, cái Gmail của tài khoản này Rồi, sao chép Rồi, vào chép xong em Hải lưu ý lại nhé. chúng ta sẽ vào phần tài khoản này phần instant này rồi chúng ta vào cài đặt nhé và copy copy cái cái Gmail của chúng ta rồi copy xong rồi ấn sau chép ạ và chị lại ấn sao chép rồi mà khi nó xanh hết từ đầu cuối ta ấn chữ sao chép và ấn chữ cà rao trên cùng này để quay lại và chúng ta ấn vào cái chữ à, cũng sẽ còn phần tin tức đi phần tin tức em hãy hướng dẫn kèm theo hôm nay để chúng ta nhận được cái phần thưởng mỗi tuần nhé nếu anh chị không mua không mua gói chúng ta kéo xuống mãi đến ngày kéo hết nhé anh chị của, của chú lưu ý nhé chúng ta thỉnh thoảng click một cái tim vào trong cái tin tức cũng được cái line này toàn cái line này line vào trong tuy có rất nhiều cái tương ờ, tác thôi rồi chúng ta cố gắng kéo xuống nhé thế hết rồi ạ chúng ta thấy chữ việt tại ngôn ngữ rồi đúng không ạ chúng ta thêm tải thêm tin tức anh chị lưu ý nhé khi nào hết rồi để ấn tải thêm tin tức rồi nó sẽ kéo lên chúng ta tiếp và chúng ta kéo thêm một khoảng nữa rồi kéo thêm khoảng nữa đến ngày 19 tháng 5 được ạ chúng ta sẽ đăng ký được lưu ý nhé chúng ta đăng ký còn đăng ký thoải mái đến ngày 19 bây giờ thoải mái chúng ta đến sau thì được hưởng sau thôi chúng ta kéo xuống đến ngày 19 tôi đã anh chị theo ngày 19 tháng 5 nha 19 tháng 5 năm 2 à, ghi giữ chỗ trước ngày 24 này được ra mắt trước meta tuyệt vời này chúng ta đọc những thông tin này và kéo xuống một tí và kéo xuống cái này khi nào thấy được cái cái, cái video metaverse quảng cáo đây chúng ta có sẽ có dòng chữ màu xanh nước biển đây tham gia meta stream ngay bây giờ nó có ngay bây giờ nhưng mà bị khuyết còn là ngay b chấm chấm chấm ấn vào đây nhé Rồi, ok chúng ta ấn vào đây nó kéo lên tí xíu kéo tí xíu à, ờ, các cô chú nhìn thấy chữ comment sân không ạ à nó là sắp ra mắt đấy đây chúng ta thấy comment sân và kéo comment sân thì chúng ta có một cái bên tay phải có chữ sinh nấp màu xanh nước biển vuông chữ nhật nhỏ nhỏ đúng không ạ bên trái là một chữ enter do mail đây ạ mail đây là phần mà chúng ta sẽ dán cái mail hồi nãy chúng ta đã lấy từ trong cái phần cài đặt của tài khoản chúng ta ra và ta dán nó lại ok sau khi dán xong ta ấn chữ xin nấp màu xanh nước biển bên tay phải nhé rồi họ ghi là xịt phân ly sign nấp đó tức là bạn đã đã, đã dán thành công rồi đăng ký thành công rồi và chúng ta sẽ quay lại chúng ta kéo xuống quay lại hoặc là chúng ta có thể vào tài khoản Rawan chúng ta chúng ta quay lại tài khoản đoan chúng ta rồi chúng ta quay lại tài khoản đoan và chúng ta quay ấn vào chữ đoan nhé chúng ta quay lại tài khoản đoan đoan và chữ binance và làm lại nhé chúng ta quay lại tài khoản đoan chúng ta phải quay lại màn chính rồi ở à, chính các bạn cho lên tin là cái gì ạ nhận Rosa Boy này chúng ta nhận đây đến đây là tên ID đúng không chúng ta là trên dòng trên cùng nhất ấn chữ Binance ấn vào đây cũng được ok chúng ta kéo xuống ở đây đã tham gia sau khi bạn sau bạn nhé 150 phần trăm này à, chúng ta kéo xuống rồi chúng ta không chẳng có nào tặng là vì chúng ta không tham gia gói kéo xuống hết ạ à, chỉ được còn là đăng ký xem chơi xong mình đang vâng, sẽ đăng ký chưa đăng ký hồi nãy phải phải đăng ký lại đấy ạ vậy chúng ta phải gọi khác nhé tài khoản khác rồi chúng ta sẽ vào tài khoản khác một khoản tài khoản này chúng ta lưu ý khi chúng ta vào chúng ta sẽ ấn vào chữ à, úp, nâng cấp meta thì chim cũng được tức là ngay cái giao diện hoàn thành chính chúng ta kéo lên đây ạ và con số 7.98 7 này chúng ta sát kéo lên và đây ạ các cô chú chị thấy không ạ xác nhận quyền sử siêu dòng Ai, chúng ta sẽ ấn vào cái gì ạ chúng ta ấn sẽ vào cái dòng um, xác nhận quyền sử dụng dòng mà có 116 kỳ ảo đây ạ chúng ta ấn ngay cái màu xanh nước biển cái này là yêu cầu ngay bây giờ các cô chú anh chị nhé đấy yêu cầu ngay bây giờ ấn vào đây rồi vậy là khi ấn vào xong học xin chúc mình giờ đây bạn đã nhận được thêm những hình ảnh siêu mình siêu phàm của mình từ phần thưởng beta chin hãy quay lại vào tuần sau à, thông báo cho mình như vậy rồi chúng ta sẽ ấn tiếp tục ok vậy là chúng ta đã xong hoàn thành cái vấn đề chúng ta nhận tuần này nhé thầy ạ anh chị tiếp tục thì quay lại cái lên tí xíu ghi xác nhận quyền sở hữu siêu dòng này thông báo xác nhận quyền sở hữu siêu dòng sở hữu meta tiếp theo của bạn sẽ có sau 6 giờ 23 6 ngày 23 giờ Đấy, chúng ta đã hoàn thành một cái tài khoản nữa rồi ha thì em hãy hướng dẫn thứ nhất là nhận cái ờ, meta stream hàng tuần giống như nhận điểm siêu ăn trước đây chứ không phải nhấn LB thì mới nhận mỗi ngày nhé chúng ta nhận theo một tuần và em hãy cho các cô chú anh chị cái cách mà chúng ta đăng ký ngoài hải trinh nếu anh chị chưa đăng ký sẽ không được nhận hay đâu cho dù chúng ta không mua gói chúng ta đăng ký vẫn được nhận thì em hải sẽ quay lại một tài khoản khác để các cô chú anh chị biết cách nha chúng ta sẽ vào một tài khoản khác rồi Rồi, dạ. Chúng ta sẽ à, dòng đầu tiên là vào vị trí của bạn. Chúng ta phải ấn vào vị trí của ngay ngay chỗ meta stream hoặc là chúng ta ấn vào mua ngay cũng được. À, em hãy thử vào mua ngay các nhé rồi ta kéo lên rồi cái khoản chưa vào cái khoản chưa vào này là tài khoản khác cái khoản chưa đăng ký thôi tài khoản các chị vào sẽ hơn một lần nữa để nắm vững hơn vâng, Thank you. mà sẽ ăn Dubai nào nhé nếu mà đăng ký rồi thì sẽ ok rồi cái này khả năng có rồi rồi đúng rồi các anh chị lưu ý nhé khi ra làm lại này rồi tài khoản tài khoản này là gbit gbit mở tám ok em hãy đọc xuất này em đặt tại này và lại từ đầu nha cái đây là bước cuối lần cuối một tài khoản khác để các chú anh chị à, biết cách làm nhé đăng nhập này rồi chúng ta ấn sử dụng bài nào bài nào cũng được nhiều cách để vào lắm và ấn vào săn để vào được cũng beta stream ấn chữ mua ngay cũng được à, anh chị lưu ý vào ngay trực tiếp nhé vào mua ngay và kéo lên thì đây là 596 chín người đã tham gia thao bạn chúng ta kéo lên và đây ạ à, kéo lên tí xíu đúng không ạ một 150 phần trăm là tuần này đang có tôi kéo lên tí xíu và có chỉ là xác nhận quyền sở siêu dòng hãy yêu cầu phần thưởng beta stream hàng tuần của bạn ngay bây giờ để nhận được thêm những hình ảnh siêu phàm à, cái tài khoản mà không có mua thì nó có họ đăng ký được 26 kỳ ảo đã ngay, yêu cầu ngay bây giờ rồi ok rồi vậy là chúng ta đã xong đúng không ạ xin chúc mừng này ấn xong đó giờ bạn đã nhận được thêm những hình ảnh siêu phàm của mình từ phần thưởng beta team hãy quay lại vào tuần sau và nó kéo lên chúng ta có chữ tiếp tục à, xin chúc mừng này. tiếp tục chúng ta hoàn thành rồi ạ em hãy chỉ hướng dẫn lại thôi à tôi có chuyến chị kéo lại đúng không ạ đây, rồi bây giờ chúng ta có 26 kỳ ảo mà không có màu xanh dưới là nhận xong rồi và nó có thông báo này thông báo xác nhận quyền sở hữu meta được chim tiếp theo của bạn sẽ có sau 6 ngày 23 giờ nghĩa là chúng ta còn sau một tuần nữa à, đấy là những thông tin ông Hải muốn chia sẻ các cô anh chị à, các chú anh chị để ý nhận meta beta chim và nhớ nếu anh chị nào chưa đăng ký thì ông Hải trong video này cũng đã hướng dẫn rồi chúng ta sẽ vào phần cài đặt copy cái ờ, cái địa chỉ mail xong vào phần tin tức kéo xuống đến ngày 19 tháng 5 năm 2022 thì sẽ có phần chúng ta dán cái dán cái cái địa chỉ mail vào và chúng ta sẽ được nhận mỗi tuần như vậy nhé như em hướng dẫn tối nay vâng xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi và chúc tất cả chúng ta cùng nhiều thành công đón nhận những giá trị tuyệt vời của meta à, metaverse đặc biệt là meta dream là những cái voucher được nhận để chúng ta giống như là trước đây chúng ta đã hưởng các điểm uh, biro của Lanet X ạ rất là quan trọng rất là tuyệt vời đúng không ạ đây là một chương trình vô cùng tuyệt vời và chúng ta hãy lan tỏa tại vì chúng ta có đến 21 tuần để đón nhận giá trị từ sản phẩm Metaverse này à, từ nay cho đến ngày 27 tháng 11 năm 2022 và chúng ta cũng vẫn được nhận miễn phí mỗi tuần nếu chúng ta đăng ký bằng cách như em Hải vừa hướng dẫn tức là vào cái phần cài đặt của tài khoản chúng ta sẽ copy cái Gmail vào một phần tin tức kéo làm sao đụng đến ngày 19 tháng 5 ngày đó chúng ta cũng cùng để vào để dán à, thì chúng ta sẽ dán vào đó và dán vào thì hàng tuần chúng ta sẽ vào nhận như em Hải đã hướng dẫn chúc cho tất cả các cô chú anh chị à, thật nhiều thành công và đón được nhiều giá trị và cố gắng lan tỏa thật nhiều cái giá trị của Metaverse bởi vì nó là một sản phẩm tiên phong vô cùng tuyệt vời của Rowan à, và cũng đã khuya rồi em Hải chúc cả gia đình chúng ta ngủ ngon nhé xin tạm biệt và hẹn gặp lại à, các cô chú anh chị cũng hãy à, đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất từ Hải xin cảm ơn và hẹn gặp lại chúc tất cả gia đình chúng ta ngủ ngon